Chào các bác nhá. Đây là mẫu uh, bàn 80m4 hàng chân liền và 7 ờ, ghế Chiva hàng 7 thanh các bác nhá, màu trắng ạ. Mình quay chi tiết ờ, bộ bàn này cho các bác xem ạ. Hàng ghế này là hàng trúc hết nha các bác nhé Hàng 7 thanh ấy. Mặt này mặt 80 à, à, dài mét tư rộng 80 dài mét tư Đấy, chân này chân 32 nhé hàng bắt vít nền nhé bác nhé Đấy, đây là tổng thể ờ, bộ bàn một bàn và sau ghế ạ Mẫu này, này xu hướng năm 2021 thì cũng sẽ là vẫn chạy các bác nhé Mẫu này thì chắc không bao giờ lỗi mốt được tôi quay cho bác uh, bộ ghế hàng Chiva bảy thanh các bác nhé mặt bàn thì ờ, rộng 80 mét tư nhé Đây là mẫu ghế Chiva ờ, hàng inox các bác nhá Hàng này này các bác mà nào mà dùng mà không lo sức sơn trước trước thì, thì thì dùng hàng này ạ. À. Đi đám cưới thì thoải mái luôn con quạt. ạ. À. Mẫu này cái thời điểm gần đây là mẫu bán chạy nhất đây các bạn các bác ờ, vận chuyển di chuyển nhiều ở các cái sự kiện sự giếc thì lấy mẫu này là hợp lý nhất ạ vừa đẹp mà lại ờ, bền chắc ạ nó là hàng inox hết ạ mặt bàn này là rộng 80 và dài một mét tư các bác nhé quay hôm nay quay ờ, thực tế cho các bác mấy mẫu ghế này cái xu hướng của năm 2021 là nó sẽ chạy đấy đây các bác này đây là hàng à, chúc hết nhé chúc lỗi nhé các bác nhé đây chúc hết chúc lỗi được bên em sản xuất ống này là ống 28 à, bọn em bóp xuống nhé bóp xuống 25 Đây đố các bác này, đố bên em chúc hết nhé